để trả lời cái câu hỏi này thì chúng ta sẽ phân tích một vài cái yếu tố sau à, khi mà tham gia vào thị trường mà mua bán hay đầu tư bất động sản thì sẽ có ba cái đối tượng này tham gia thứ nhất đó là giới đầu cơ thứ hai là nhà đầu tư và thứ ba là người mua để sử dụng thì à, nếu đối với à, cái giới đầu cơ thì khi mà thị trường bất động sản liền thổ mà tăng à, hoặc là họ sẽ à, làm giá à, họ thu gom cái bất động sản ở cái khu vực mà họ có thể là uh, quản lý hết ví dụ như là họ uh, muốn đánh ở một cái ờ, thị trường nào đó thì họ sẽ thu gom tất cả những cái bất động sản uh, đang hiện có uh, tại cái khu vực đó uh, họ có thể là họ sẽ mua gom từ từ và khi à, họ đã mua gần hết cái bất động sản đang rao bán tại thị trường đó thì họ sẽ làm những cái chiến lược à, để họ đẩy giá lên có thể là mua qua mua lại nhưng nói chung là mua từ tay trái qua tay phải và đẩy giá lên từ từ và uh, hoặc là họ sẽ tạo một cái tin đồn nào đó để cho uh, giới đầu cơ giới đầu tư bắt đầu đi vào thì đối với những cái người đầu cơ thì ờ, đối, thị trường nóng sốt đó là cái cơ hội để còn họ tạo sóng và họ lướt sóng họ sở hữu những cái dòng vốn rất là lớn và dài hạn họ mua qua mua lại như vậy ha gây đột biến về giá và thường á, thì họ sẽ đi theo từng nhóm à, và họ có chiến, chiến lược bài bản để đánh giá với cái giá như thế nào à, và khi à, đã tới một cái mức nào đó đúng với cái lợi nhuận họ đưa ra là họ bắt đầu rút ra khỏi thị trường còn đối với giới đầu tư à, khi cái thị đội khi mà số đất cũng là cơ hội mà cũng là thách thức khi mà uh, giá đất tăng giao dịch thị trường tốt thì dễ dàng mua bán kiếm lời thì nhà đầu tư sẽ nương vào cái sóng đó để mua đi và bán lại ha thì nhưng mà đối với nhà đầu tư thì họ không phải là cái người tạo sóng họ cũng không có tránh khỏi được cái tâm lý là bày đàn thấy ví dụ như là có một cái thông như hôm trước là bạn sẽ có nghe cái thông tin mà là sân bay ở Ờ, Bình Phước nhưng mà thật ra là cũng có cái tin đó nhưng mà là người ta chỉ là khảo sát thì không phải là khi mà tin đó ra thì uh, là do giới đầu cơ họ đã đẩy cái tin đó để đẩy cái mức giá đất lên cao thì đối với nhà đầu tư khi mà nghe những cái thông tin đó thì họ sẽ đua theo họ mua à, họ mong rằng là à họ sẽ kiếm được lời từ cái những cái thông tin đó Ờ, họ có thể là à, dùng cái tiền của mình à, hoặc là họ đi vay để mua nhưng mà rủi ro nếu mà họ thoát không kịp thì họ sẽ vướng vào cái à, giá ở cao à, ở trên đỉnh tại vì à, thật ra là khi mà họ mua rồi phải một thời gian sau nữa và rất lâu sau nữa thì họ mới à, có thể bán lại với cái giá họ mới mua ha thì à, còn đối với những cái người mà mua để sử dụng thì đây là cái nhóm khách hàng ít kinh nghiệm nhất và cái khả năng mà nhiều thiệt thòi nhất à, khi mà mua vào cái thời điểm sốt đất họ thật ra là những cái nhà mà uh, người sử dụng mua sử dụng thì họ nên mua khi có nhu cầu hoặc là họ mua khi mà họ thấy cái xu hướng có thể là khả năng phát triển về cái hướng đó nhưng mà nó không có ờ, khi mà không có bất kỳ một cái cái cái, cái tin sốt ảo nào cả thì họ có thể mua và để dành nếu mà khi có cái thông tin về sốt đất xảy ra thì những cái nhà uh, mua để sử dụng thì họ nên uh, đứng ngoài và quan sát thị trường uh, và hoặc là bạn có thể là tìm những cái chuyên gia tư vấn để xem rằng là cái thông tin nó có chính xác hay không rồi và nên mua như thế nào nên đầu tư như thế nào đúng với cái nhu cầu và cái tình hình tài chính hiện có của bạn à, đó là một vài